có đôi lúc thật buồn vì hai ta đã rời xa phút giây ấy chạnh lòng hạt mưa rơi trong đêm vắng nhìn chiếc lá rớt rơi xa cành giờ nhìn em bước đi anh không đành sẽ tan lòng vì những lý do khiến ta xa nhau tháng năm ấy ngọt ngào mình bên nhau ai ngờ đâu bỗng sơ phẳng một ngày mình chia tay đau ai thấu giờ em đã hết thương anh rồi bờ môi ấy là trao ai kia rồi những nỗi lòng đồng lại trong anh bao lâu anh sẽ quên một người anh từng yêu giờ đây đã thương một người buông bàn tay anh ngày còn yêu em nói hạnh phúc của em chính là là người mà còn lại nói câu yêu vỡ đôi vậy em chắc sau này có được hạnh phúc không mê? anh làm tay cùng nhau cầm thấy vậy mà nay cách xa giữa ta phải mang đắng cay hết yêu sao em phải ai ngờ đâu bỗng sao vắng một ngày mình chia tay đâu ai thấu giờ em đã hết thương anh rồi bờ môi ấy lát chào ai kia rồi những nỗi lòng đồng lại trong anh bao lâu anh sẽ quên ngày con yêu em nói hạnh phúc của em chính là là người mà em hôm qua bỏ rơi một lời nói câu yêu vỡ đôi vậy em chắc sau này có được hạnh phúc không em một người anh từng yêu giờ đây đã thương một người buông bàn tay anh nghe con yêu em nói Hạnh phúc của em chính là Là người mà em hôm qua bỏ rơi Một lời nói câu yêu vỡ đời Vậy em chắc sau này Có được hạnh phúc không em Vậy em chắc sau này có được hạnh phúc